cơ hội để bạn xuất hiện trong phim quảng cáo Big Week Honda. Hãy tham gia cuộc thi Big và nhận nhiều giải thưởng cực hot. Để biết thêm chi tiết truy cập ngay website Honda Việt Nam.